tạo ra một video hay. Top 1 Edit video top Holy shit, đồ con đĩ mẹ Top 2 Mũ phim. Bờ đây, bờ đây hot order Những thằng đó là những ngu, ngu rác Những rác ở đây không chơi, những game rác ở với mình chơi Top ba là làm những điều điên rồ Top 4 Clickbait